mà quý vị vẫn thu xếp việc nhà để hàng tháng trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu như thế này vậy thì quý phật tử hãy tán dương mình bằng một tràng pháo tay thật lớn mỗi khi con đặt chân đến đạo tràng mà thấy cái tinh thần tu học của quý phật tử nơi đạo tràng mỗi ngày một khá đông thì đó là niềm khích lệ cũng là niềm hoan hỷ vô cùng đối với bản thân con thì con nghĩ rằng đi sư trụ trì ở đây cũng vậy dù rằng tuổi cao à, thân lại có bệnh nhưng mà ni sư vẫn với tinh thần à, thực hiện theo lời Phật dạy luôn tạo đủ mọi điều kiện để giúp cho quý Phật tử trở về đạo tràng tham dự khóa tu học hỏi chánh pháp để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày đem lại lợi lạc cho chính bản thân mình con nhớ lại à, trong một bản kinh có ghi nhận câu chuyện như sau có một hôm ông bà la môn ông đi đến gặp đức phật ông mới nói rằng thưa sa môn cồ đàm đời sống hiện tại tôi bất an quá phiền não quá đi mà không có một ngày nào mà tôi được thoải mái tinh thần của tôi đức phật mới hỏi vậy chứ ông có biết vì sao mà ông lại bất an phiền não như vậy hay không cái ông bà la môn ông mới kể ông nói thưa sa môn cồ đàm tôi rất là cố gắng siêng năng tôi có tài năng nè tôi có học thức nè tôi giỏi giang nè vậy mà cái thu nhập hàng ngày của tôi á nó chỉ đủ chi phí cho đời sống cái suốt tháng quanh năm như vậy để đủ ăn đủ mặc thôi mà tôi không có dư ra một đồng nào hết trơn cho nên tôi thấy không có thoải mái thêm một cái nữa có nhiều ông bạn hàng xóm gần nhà tôi á không có tài năng không bằng tôi chút xíu nào hết vậy mà họ giàu là sao cho nên tôi nghĩ tôi tức tôi thấy cuộc đời này sao bất công quá đi họ dốt nát không biết chữ nghĩa gì trơn á mà họ là giàu còn tôi có học thức cao nè có trình độ nè có tài nè giỏi vắn nè mà tại sao tôi làm chỉ đủ ăn không dư ra đồng nào tôi thấy tôi tức quá à. đức phật nghe ông bà la môn nói như vậy cái đức phật nói hèn chi mà ông sống bất an không thoải mái phiền não khổ đau hoài là bởi vì ông bị năm loại thuốc độc hại chết mình đó cái ông nói tôi có bao giờ tôi rớ tôi thuốc độc đâu mà nói tôi bị năm thứ thuốc độc hại chết đâu sao môn cù đàm giải thích cho tôi nghe coi tôi bị cái gì hại chết thuốc độc nào hại tôi chết đức phật nói ông bị năm loại thuốc độc loại thuốc độc thứ nhất đó là lòng tham lam không biết đủ đủ ăn đủ mặc là quá quý rồi sao ông không nhìn ra ở giữa biển đời mênh mông có những người cơm không đủ ăn nhà không có ở áo không có đủ lành lặn để mặc còn ông có nhà cửa ở có cơm ăn mỗi ngày và có quần áo mặc ấm áp như thế này sao ông không bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của mình để ông sống an vui mà ông thấy chưa đủ thiếu hoài cho nên chính vì lòng tham lam đó nó làm hại chết ông khiến cho ông cảm thấy bất an không thoải mái trong cuộc sống đức phật ví lòng tham lam loại thuốc độc thứ nhất rồi ông nói rằng tại sao có nhiều người ngu dốt không có học thức không bằng ông gì hết mà tại sao mà họ lại giàu hơn ông cho nên ông nghĩ một tức ông bị cái tâm đố kỵ là một loại thuốc độc thứ hai nó giết chết ông rồi đó có đúng vậy không quý phật tử tại sao mình thấy người ta hơn mình thì mình phải vui theo cái sự thành tựu của người ta tùy hỷ vui theo khi người ta có được chứ tại sao mình khởi lên cái tâm đố kỵ cái tâm mà tật đố đó thấy người ta hơn mình cái mình bức bực tức nói tôi tức quá à. tại sao cái ông kia ông dốc nát mà ông giàu hơn tôi tôi tức đó là mình bị cái cái à, tâm phật đố nó hại chết mình ông bị cái loại thuốc độc thứ ba hại chết mình nữa đó là gì cái tâm ngã mạng ông nói rằng ông có học thức hơn người ta nè ông có tài năng ông giỏi giắng chính vì cái tâm ngã mạng đó nó làm hại chết ông đó ông bị cái lòng cái tâm ngã mạn đó ông nghĩ rằng tại sao mình giỏi vắng siêng năng có học thức mà tại sao mình không bằng người ta cái tâm ngã mạn đó nó hại ông chết là loại thuốc độc thứ ba loại thuốc độc thứ tư á, là ông nói rằng tại sao cái người kia ngu dốt như vậy không biết chữ nghĩa không có tài năng gì cả mà tại sao họ giàu ông để cho cái đầu ngu si nó hại chết ông rồi bộ ông nghĩ là dốt nát không làm giàu được sao không biết chữ không làm giàu được sao sự giàu sang trên cuộc đời này không có quan trọng ở vấn đề ngu hay trí mà quan trọng ở chỗ cái phước báo đó ông ơi có phước có đức bạc sức mà hưởng do gieo trồng cái nhân biết bố thí biết cúng dường cho nên việc làm ăn của chúng ta thành đạt có tiền có bạc giàu sang là nhờ cái phước đó ông ngu si ông không biết nguyên nhân như thế nào để làm giàu ông nghĩ rằng người đó dốt nát văn hóa không có trình độ không có không bằng ông tại sao giàu hơn ông ông ngu si không nhận ra được cái chỗ làm giàu là phải có phước cho nên ông để cái đầu ngu si đó hại chết ông nó giống như loại thuốc độc thứ tư và ông để cho cái tâm ý hẹp hòi đó nó hại chết ông nếu ông mở rộng cõi lòng ra một chút xíu thấy người ta thành đạt mình vui theo sự thành đạt của người ta và mở rộng cõi lòng của mình ra luôn bao dung chứ không có hẹp hòi thì ông sẽ sống hạnh phúc an vui ông bị năm loại thuốc độc hại chết ông rồi vậy thì con xin mượn lời khai thị của đức phật cho ông bà la môn đó để làm món quà phật pháp chia sẻ cùng với quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Họ hôm nay qua đề tài năm loại thuốc độc hại người quý vị. Loại thuốc độc thứ nhất hại người đó là lòng tham lam. Chúng ta để cho lòng tham lam nó hại chết mình. Đức Phật đã từng dạy như sau: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 tham lam vơ vét tìm đủ mọi cách tìm đủ mọi thủ đoạn gian trá lừa đảo để thu vét đem về phần mình mà mình biết rõ rằng cái đó là cái không thể được không phải là cái của mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng cái mà mình tạo ra bằng chánh mạng chánh nghiệp mà mình còn không giữ được bởi vì tài sản ở trên thế gian thuộc về năm nhà đâu có bền chắc đâu quý vị vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng lấy tài sản lấy sở hữu của người đem về phần mình là được sao chúng ta đã dạy dột rồi do lòng tham nó biến mình trở thành một loài ngạo quỷ cho nên bất chấp thủ đoạn tìm đủ phương cách để gian trá lừa bịp không có giữ gìn được đâu quý vị dòng quý vị nghĩ lại coi một đời sống hiện tại của chính mình có cơm ăn có áo mặc có nhà ở không mắc nợ ai là quý lắm rồi quý vị quý vị đừng nhìn ra quá cao rồi nói sao tôi thấy cái ông đó bà đó ông sung sướng quá nhà cao cửa rộng có tiền có bạc còn tôi sao mà nghèo nàn như thế này làm chỉ đủ ăn ba bữa ông dư ra đồng nào vậy là quá quý rồi nhìn lên mình thấy mình không bằng ai nhìn xuống không ai bằng mình đâu quý vị Đức Phật nói người cư sĩ thầy gia có thể tạo cho mình có được niềm hạnh phúc an lạc Đó là gì? Thứ nhất là hạnh phúc an lạc của người biết tạo ra tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng bằng mồ hôi bằng công sức lao động của chính mình tạo ra những tài sản đó chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc an lạc vì nghề nghiệp lương thiện bằng công sức lao động của chính mình chứ không phải là do sự lừa gạt nơi ai rồi quý vị lại biết sử dụng đồng tiền mà mình tạo ra đó hợp pháp hợp lý bằng phương cách chia sẻ bố thí cúng dường biết sử dụng vào những điều hợp lý đồng tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền như là phật mà tiền chẳng biết xài tiền giữ giống như là ma phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri nếu tất cả quý vị biết sử dụng đồng tiền đúng với giá trị của nó thì đồng tiền đó là đồng tiền công đức đồng tiền khôn đó quý vị đồng tiền phước báo đó quý vị ơi chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc của người cư sĩ tại gia khi biết họ dụng tài sản tiền của một cách hợp pháp hợp lý và điều hạnh phúc thứ ba nữa đức phật nói người cư sĩ tại gia có thể kiến tạo cho mình bằng phương cách bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có không mắc nợ ai là quý lắm rồi là hạnh phúc lắm rồi đừng có cầu kỳ thêm nhiều tham muốn nhiều đau khổ nhiều bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm tanh vui vật chất ở trên thế gian này là nó có hữu hạn mà lòng tham muốn của con người là vô cùng vô tận không có thỏa mãn được đâu quý vị chính vì lòng tham đó cho nên khiến cho chúng ta phải phiền não khổ đau cả cuộc đời làm nô lệ cho tài vật bây giờ mình biết tu học Phật pháp ít muốn đối với những thứ mình chưa có và luôn biết đủ bằng lòng với những gì mình đang có quý vị sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc giữa đời thường rồi điều hạnh phúc an lạc thứ tư mà người cư sĩ tại gia có thể kiến tạo cho mình qua lời Phật dạy đây là quý vị nguyện sống một đời sống đạo đức không vi phạm luật pháp thế gian không không phá hoại đi nhân phẩm đạo đức của một người cư sĩ qua nền tảng năm giới là năm nguyên tắc đạo đức chúng ta không quỷ phạm không để cho mình vi phạm vào những năm giới đó là quý vị đã ngăn chặn được, được những điều tội lỗi sai trái chắc chắn quý vị sẽ sống một đời sống bình an vì không vi phạm luật pháp ở thế gian như vậy thì quá hạnh phúc rồi thấy không quý vị công kính xin hứa cùng toàn thể quý phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là ở một phương trời nào cho nên chạy đuổi tìm kiếm để nắm lấy nó nhưng mà nó giống như một bóng mờ ảo ảnh vậy đó giống như cái bóng mà mình càng rượt đuổi thì mình chạy hoài mà không bắt được cái bóng đó quý vị ơi bây giờ chúng ta không cần chạy đuổi tìm cầu để bắt lấy hạnh phúc mà nó ở trong tầm tay của mình thôi quan trọng ở chỗ quý vị có biết trân trọng không hãy trân trọng những gì mình đang có đây giả sử như quý phật tử đang lúc tuổi già có bệnh trên thân nhưng mà quý vị suy nghĩ một cách tích cực quý vị nói già phải bệnh thôi các căn suy hoại đau chỗ này nhất chỗ kia đó là lẽ đương nhiên nhưng mà so với mình với một số người khác thì mình mình hạnh phúc hơn một số người là ở chỗ tuy thân mình có đau có bệnh đó không phải họ không có bệnh đâu nhưng mà mình còn đi tới đi lui được phải không quý vị thậm chí có thể đi đến chùa ngồi tu một ngày được là quá quý rồi giờ này có những người họ không bằng tuổi mình nhỏ hơn mình nữa đó mà họ phải nằm một chỗ vì căn bệnh năng y bức bách hoành hành vậy thì tại sao chúng ta hãy trân trọng không trân trọng quý kính những gì mình đang có mình vậy là hạnh phúc hơn một số người rồi ít muốn chút điều và luôn biết đủ quý vị sẽ sống hạnh phúc an vui còn nếu mà quý vị tham lam càng nhiều để cho lòng tham đó nó là một loại thuốc độc hại chết mình đó nghe quý vị và con xin kể một cái câu chuyện mà câu chuyện này không ở đâu xa xưa gì hết mà nó thiết thực trong cái trong cái xã hội loài người của chúng ta và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thôi quý vị cũng vì lòng tham mà nó hại chết mình đây có rất nhiều người họ nghĩ sao mà quá đơn giản không làm mà muốn được hưởng không trồng mà muốn được có trái ăn có cái đạo lý đó không quý vị làm gì trên thế gian này có cái đạo lý không gieo trồng mà gặt hái được kết quả không làm mà được hưởng sao quý vị gặp nhau thường chào hỏi nhau hỏi thăm nhau bằng cái câu cỡ rài làm ăn sao phải không quý vị chứ đâu phải ha, gặp nhau hỏi cỡ gài ăn làm sao mà phải có làm mới có ăn bây giờ không làm mà muốn có ăn có hưởng thì đó là điều không thể được quý vị vậy mà một số người họ nghĩ một cách đơn giản lắm không muốn cần không cần muốn làm cái gì hết mà mong muốn thì sao cho có có tiền có bạc hơn người quả thật là một điều ngu xuẩn quý vị không gieo giống làm sao có sẽ có cái quả rồi họ tìm đủ mọi cách vậy nè thậm chí ha quý vị họ lừa đảo đến nỗi mà chùa chiền gì họ cũng không có từ luôn đến chùa cũng vậy nha nhiều trường hợp xảy ra họ đến họ năn năn nỉ và họ nói cô ơi con của con nằm trong bệnh viện đó cô mà bây giờ nó mắc phải căn bệnh nan y nó bị ung thư đường ruột giờ vô trong bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói phải đóng tiền trước là bao nhiêu đó còn nếu mà không đóng thì không có không có không có chữa trị cho nó được cho nên bây giờ chỉ đóng trước tạm ứng nhiêu đó mà bây giờ bác sĩ kêu đóng thêm nữa không có tiền rồi sư cô ơi chạy đi lo mà chạy đầu trên sấm dưới chỗ nào người ta cũng không cho mình mượn bởi vì mình không có không có lúa sao ta cho dám cho mượn gạo chỉ biết đến chùa nhờ vào tấm lòng của quý phật tử cũng như quý thầy quý cô vì lòng từ bi giúp đỡ trong cơn hoạn nạn bệnh tật ngặt nghèo như vậy rồi còn nói bác sĩ đòi là phải nộp vô 8 triệu tạm ứng 8 triệu để mới lo vô thuốc cho con mình nhưng mà chạy từ mấy ngày nay Dai mượn đầu này đầu nọ chỉ có 1 triệu hai thôi 8 triệu mà có 1 triệu hai là còn 6 triệu 8 nhờ xin quý cô giúp đỡ ngưỡng ít ít ít Tại vì thấy chùa mình đông quá ba trăm mấy chục cô Cho nên xin quý cô ngưỡng ít ít ít Theo quý cô nghe nói vậy Thì quý cô ở chùa tụi con có tấm lòng lắm Nghe ai nói là nói quý huynh đệ ơi tội nghiệp quá nghe Cái chú này nói tội nghiệp quá Thôi mỗi huynh đệ mình hùng hai chục ba chục năm chục tùy hỷ Nguyên một chùa xúm nhau Hùng hùng hùng hùng hùng đưa cho chú đó 5 triệu rồi xong cái thấy con về cái trận con đi giảng về á trận ở ngoài đầu xe sư phụ ơi sư phụ cái chú này tội nghiệp quá trời luôn con của chú bị đau bệnh nằm ở trong bệnh viện á mà chú chạy người bác sĩ kêu phải nộp vô người ta kêu bệnh viện phải nộp 8 triệu vô mà chú chạy mấy ngày nay có 1 triệu hai à. chú biết đi đâu đi đến đây xin tụi con hùng được 5 triệu 5 triệu mấy gì đó còn phần còn lại khoảng 1 triệu gì á sư phụ cho đi con mới nói con cho là vấn đề đương nhiên rồi nhưng mà chú ơi hỏi với cô vậy chứ đưa đưa tiền cho chú chưa nó nói tụi con mới gom lại mà chưa đủ đợi sư phụ về đủ đưa luôn nói vậy thôi đưa đây cái con mới nói đó đưa đây chú ơi bây giờ con chú nằm ở bệnh viện nào cái nói con của con nằm ở trong bệnh viện chợ rẫy á họ có số phòng không chú có họ tên gì đọc tên luôn xong rồi con nói rồi chú đi bây giờ cấp tốc chú đi lên trên đó đi cho chú 100 ngàn chú đi xe lên trên đó ha rồi chú vừa lên tới chưa tới là đã có người đi vô tới đó để đóng tiền đàng hoàng rồi ờ, chú cho cái số điện thoại đi để liên lạc với gia đình đó có người thân đang nuôi ở trển là có người đi vô đóng tiền đàng hoàng luôn cái con thấy cái gương mặt ông hơi xìu rồi nha là con biết rồi cái ông cũng cho cho tới tên bệnh nhân rồi cho số phòng số ờ, số ờ, số giường đàng hoàng xong rồi cái ông cho cái số điện thoại con mới gọi con gọi phật tử ở trên thành phố nó giúp con cái này rồi đem tiền vô trong đó để đóng ứng tạm ứng dùm cho bệnh nhân này vừa nói xong là có người đi vô tới bệnh viện gọi điện có ai bắt máy đâu số đó đâu có thật đâu gọi điện đâu ai bắt máy đâu rồi xin số điện thoại của chú chú cũng đâu có bắt máy đâu tại vì đâu có đâu quý phật tử mà còn chút xíu nữa là quý cô bị gạt hết mấy triệu bạc mà cứ làm hoài vậy đó cứ làm hoài cho nên á, khi mà chúng ta muốn làm một cái việc phước thiện gì có tấm lòng là tốt nhưng mà làm cho tới nơi tới chốn mình nhiều khi mình làm không tới nơi tới chốn cái để cho những người kia họ tạo tội tạo nghiệp quý vị ơi họ gieo cái nhân như vậy họ lường gạt như vậy họ tội dữ lắm đó cho nên mình cũng con cũng thương con cũng giúp được cái gì ví dụ người ta đi đến nơi bằng khả năng của mình nhưng mà không có cho nhiều vài trăm ngàn để cho họ làm phương tiện đi tới đi lui rồi cái gì mình muốn giúp rút ráo thì mình phải làm tận gốc luôn mà có những trường hợp vậy đó rồi cái ngày mà mà lễ vía Phật hay là ngày à, ở chùa mà đông đảo rầm lớn đó quý Phật tử cũng vậy nha có những thành phần xấu đó, họ trà trộn vào mà chùa của chúng con đó là cái ngày ngày mà rầm lớn đó, thì thường có các chú công an ở xã cũng như kết hợp với huyện đó tại vì biết mình là một cái ngôi chùa lớn thường đông đảo phật tử đến viếng chùa cho nên hai chục người có khi ba chục người có khi bốn chục người là mỗi người đứng một góc hết đó, để bảo vệ an ninh trật tự để tránh những trường hợp những thành phần xấu họ trà trộn vào làm mất trật tự an ninh hoặc là móc túi hoặc là giật đồ vậy mà cũng có trà trộn như vừa rầm rầm tháng 10 thì rồi đó có nhiều người trà trộn vô ngay cái gian hàng mình có mấy chục món thức ăn vậy đó mà họ lựa ngay cái gian hàng nào đông nhất mà đông nhất đó là cái quầy bánh bao nhào vô họ nhào vô họ làm bộ họ đi đông lắm không phải họ đi ít đâu họ nhào vô họ chụp quý vị họ chụp đại vậy đó rồi cái làm mất trật tự mình làm ao như vậy chen lấn với nhau ao vô như vậy cái đông người ai cũng bị chen lấn vậy cái thừa cơ hội đó họ móc túi rút cái điện thoại mà ai ngờ đâu công an đứng gần đó vừa rút cái điện thoại trong túi của người phật tử đi chùa thì công an chụp tay cầm lại liền rồi cái chú phật tử ở chùa đó cũng đi dạo dạo dạo vòng vòng cái ừ, thấy khả nghi cái người nào đó rồi làm bộ đi vòng vòng theo thì cũng thừa cơ hội đông người vậy đó chụp móc túi lấy tiền của người ta vừa bóc ra chú chụp tay lại liền cái nói ông ơi ông tha cho tôi đi để cho tôi làm ăn cái chú phật tử này nói làm ăn cái kiểu gì vô chùa móc túi người ta mà gọi là làm ăn nữa hả cũng vì lòng tham mà nó hại chết mình nó có đáng bao nhiêu đâu quý vị như là cái cái cái người mà bị công an còng lại đó có đáng bao nhiêu đâu móc ra cái điện thoại của người ta thì nó không phải tốt gì mấy nó nhưng mà nó cũng không phải bèo gì mấy nó thuộc dạng trung bình thôi mà móc cái điện thoại người ta bị còng lại đâu có đáng gì đâu quý phật tử có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình không cần làm gì hết tự nhiên để mình có mình hưởng được sao đừng hiểu cái đạo lý đơn giản đó mà phải tin vào nhân quả quý vị đồng tiền mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà mình còn không giữ được nó cũng có chỗ nó đi à thì muốn chi cái của phi tài làm sao giữ được cho nên chúng ta đừng để lòng tham nó là một cái liều thuốc độc hại chết mình nha quý vị không phải chỉ chết một đời này thôi mà nó đã làm cho mình chết từng ngày từng giờ từng phút từng giây cả cuộc đời này và vĩnh kiếp trầm luân trong sâm tử luân hồi đau khổ bởi vì mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ thôi có khi trả hiện đời có khi trả ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào để ai cũng chính vì lòng tham mà chúng ta thấy con người bất chấp thủ đoạn luôn và đưa đến cảnh tương tàn tương sát giữa gia đình anh chị em thân bằng quyến thuộc thôi mà cũng vì lòng tham mà hại chết nhau cái việc xã hội loài người của chúng ta nhìn thấy rõ sự việc đó nó diễn ra trong cuộc sống đời thường bây giờ chúng ta biết học Phật hiểu về nhân quả rồi thì đừng để cái loại thuốc độc đó là lòng tham lam hại chết mình mà kính khuyên quý vị hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình ít tham muốn luôn biết đủ đi thì quý vị có được một đời sống hạnh phúc an vui đức phật dạy rằng người biết đủ tuy nghèo nhưng mà giàu người không biết đủ tuy giàu nhưng mà người đó lại nghèo Người biết đủ tuy nằm dưới đất Co tay làm gói vẫn thấy an vui Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý Biết đủ là đủ, đợi đủ Không bao giờ đủ đâu quý vị Mong sao toàn thể quý Phật tử luôn ít muốn biết đủ Không tham cầu mà đời sống hiện tại của quý vị sẽ được an vui tránh xa cái loại thuốc độc thứ nhất đó là lòng tham lam nó sẽ hại chết người đó nghe quý vị loại thuốc độc thứ hai hại chết người trong câu chuyện vừa qua đức phật đã khai thị cho ông bà la môn đó là cái tâm đố kỵ cái tâm tật đố đó chúng ta có cái này không thấy ai hơn mình là tật đố là ganh tị có không quý vị sao cái bà đó bà bằng tuổi như tôi sao bà giàu hơn tôi vậy tôi ghét cái bà đó lắm tôi thấy cái mặt bà là tôi ghét rồi rồi có hai cha con ông này nè bữa đó hai cha con đạp chiếc xe đạp cọc cạch ông con thì à, chở ông cha đạp cọc cạch đang đi trên đường cái đi ngang qua một cái khách sạn năm sao cái ông con ông mới chỉ ông cha ông nói cha cha cha nhìn thấy cái ông đó không thấy cái mặt là thấy ghét rồi thấy cái mặt là biết không có giàu bao nhiêu mà là chảnh dạ rồi cái ông cha ông nghe ông con của mình á chỉ cái ông mà ăn mặc sang trọng mà đang ngồi trên chiếc xe hơi đó mặc bộ đồ vest đó rồi chỉ nói người ta thấy cái bản mặt thấy ghét rồi mà nhìn ra cái ông này có quen biết gì mình đâu tự nhiên mình ghét người ta vậy cái ông cha ông biết rồi sở dĩ ông con của mình nói là thấy cái mặt người ta thấy ghét rồi chảnh chẹ giàu không ơn ai không ơn ai mà làm thấy ghét là biết cái ông con của mình để cho cái tâm đố kỵ tật đố đó nó hại mình rồi nên nó khiến cho mình thấy người ta là ghét là tức là, là chứng con mắt rồi cho nên ông giáo mới trả lời câu cái người mà nói câu đó biết trong túi thằng đó không có đồng xu nào hết ông cha ông nói là cái người nói cái câu đó tức là nói thấy người ta ăn mặc sang trọng giàu có tiền mình thấy thấy ghét thì cái lòng đố kỵ khởi lên là bởi vì biết rằng cái thằng đó trong túi nó không có đồng xu nó mới đố kỵ với người ta phải không quý vị chứ ông con nín làm thinh đúng rồi nói đúng trúng bệnh mình rồi chúng ta hay có một cái bệnh mà đây gọi là tâm bệnh của phàm phu đó là tật đố quý vị ganh tị dữ lắm thấy ai hơn mình là mình ghét cay mình ghét đắng người ta không có làm gì mình hết nhưng mà mình ghét rồi còn ai mà thua mình thì với cái lòng tật đố đó thì sẽ khinh phải không quý vị ai thua mình không bằng mình thì mình khinh dễ họ nhưng mà ai hơn mình thì mình tật đố mình ganh tị mình ghét cay mình ghét đắng chúng ta để cho cái tâm đố kỵ nó hại chết mình nó giống như là một cái loại thuốc độc vậy đó quý vị đức phật khuyên chúng ta sở dĩ một đời sống hàng ngày của chúng ta bất an phiền não hoài không lúc nào yên ổn là bởi vì lòng tật đố này nè tập cái hạnh tùy hỷ đi quý vị tùy hỷ có nghĩa là vui theo khi thấy người ta thành tựu khi thấy người ta có tiền có bạc khi thấy người ta được cái gì tốt đẹp thì chúng ta vui theo vui theo cái thành tựu vui theo cái được của họ cái công đức tùy hỷ lớn lắm đó nghe quý vị đức phật đã từng ví dụ giả sử như một người cầm một cái ngọn đèn mà mình đến đó mình mồi cái ngọn đèn của họ để truyền đi nơi khác thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn mà mình truyền cho người ta đó có bị giảm bớt cái gì không quý vị không thì tại sao chúng ta không tùy hỷ vui theo với những việc tốt lành của người khác mà ganh tị tật đố để làm gì vậy để nó hại mình vậy để nó làm cho mình phiền não điêu đứng khổ sở tối ngày bất an thấy người ta cất nhà lầu cái bên này mắc cái gì con mắt của mình bị chướng vậy quý vị có không có cái này không quý phật tử phàm phu có đó nha thấy cái bà đó bà ăn mặc sang trọng sao mà tự nhiên cái bà phát giàu hơn mình cái bắt đầu đi nói xấu người ta đó đi nói xấu người ta nói người ta cái này cái nọ phải tự nhiên làm giàu đâu chắc có vấn đề gì đó nó phát xuất từ cái lòng đố kỵ mà ra cho nên ngày xưa có một cái câu chuyện trong khổ học tinh hoa kể lại như sau hai nước nước lương và nước sở hai nước này gần nhau biên giới gần nhau cái người dân nước lương trồng dưa người dân nước sở cũng trồng dưa hai bên đều trồng ruộng dưa như vậy nhưng mà dưa của ruộng ở nơi nước lương mỗi ngày nó một màu mỡ nó xanh tươi và nó tốt nó ra qua màu rất là tốt đẹp xanh trái ngạt hết còn cái ruộng dưa của nước sở mà sao nó bị còi hết quý vị có biết tại sao không người dân nước lương thì siêng năng chăm chỉ chăm sóc hoài còn người lương, lương dân nước sở thì lười biếng bữa tưới năm ba bữa nghỉ cho nên nó khô héo nó còi hết rồi thấy cái ruộng dưa của nước lương tốt quá cái người dân nước sở ganh tị nha nửa đêm cái giác cuốc qua cuốc ruộng dưa của người ta phá phá hoại mùa màng của người ta sáng ra cái khu ruộng của mình đang xanh tươi màu mỡ lên trái cái bị cuốc tróc rễ lên hết người dân của nước lương mới rình coi cái chuyện gì xảy ra biết là có người phá nhưng mà không biết ai để bắt quả tang coi người nào thì ban đêm họ rình họ mới thấy người dân của nước sở lén lút lúp núp rồi cái lén lút thừa cơ hội tối lửa tắt đèn không có ai qua cuốc ruộng dưa phá hoại mùa màng ta vậy họ bắt được rồi cái họ mới dẫn đến đem đến ông quan huyện của nước lương quan huyện của vùng đó và nói rằng bây giờ mình phải trả thù thứ nhất là bắt người này bỏ tù thứ hai nữa là mình trả thù bằng cách cuốc ruộng dưa phá hoại của họ khi ông quan tống tụ là vị quan huyện của vùng đó thả người dân nước cái người mà phá hoại đó ra xong rồi mới nói với người dân nước lương rằng nếu mà bây giờ người ta phá hoại của mình mình phá hoại lại của người ta thì hai bên nó sẽ sanh ra mâu thuẫn chiến tranh giữa hai nước thôi thì bây giờ theo lẽ mình rình mò nấp lén để phá hoại của người ta thì cũng phải rình mò cũng phải bỏ công đó chi bằng mình bỏ công ra sắm cặp thùng tưới nước cho họ tốt tưới nước ruộng dưa cho họ tốt đi thì họ không có phá mình nữa không có đố kỵ không có tật đố để họ phá mình thì mà nếu mà người ta có phát hiện đi nữa thì không có cái gì mà mất lòng cả không có gì sanh ra mất lòng mâu thuẫn mà họ lại càng hổ thẹn vì họ phá của mình mà mình lại làm thành tựu tốt đẹp cho họ nữa cho nên ông quan tống tụ ông nói vậy đó ông nói thay vì mình mình lén lút ban đêm ban hôm cũng bỏ cái công ra để phá hoại mà còn lén lút nữa còn cái này không cần lén lút giờ nào cũng được sắp cặp thùng qua tưới cho người ta rượu người ta tốt rồi người ta không ganh tị với mình nữa người dân nước lương nghe nói vậy cũng có lý cái họ hỏng phá ruộng của người ta mà họ tưới nước dùm cho mấy ông làm biến mấy ông không tưới để cho nó còi rồi mấy ông thấy ruộng của người ta tốt cái mấy ông ganh tị tật đố mấy ông phá chứ gì bây giờ tôi tưới cho ông tốt cho ông mấy ông đừng phá nữa tưới cái ruộng dưa của nước sở tốt cái họ mới nghĩ ủa sao kỳ vậy nó bị còi khô hết vậy bây giờ nó lại tốt họ rình họ coi thì họ thấy được cái hành động việc làm của người dân nước lương cái họ xấu hổ quá họ xin lỗi đó quý vị họ đến họ xin lỗi rồi họ mới kết tình giao hảo anh em giữa hai nước láng giềng vì một cái việc làm tốt đẹp đó mà hai nước này từ đó về sau sống hài hòa giữa dùng biên giới với nhau và lại kết tình anh em giữa hai đất nước họ sống hòa thuận với nhau không còn tranh chấp nữa mà nếu mà họ không làm theo lời hướng dẫn chỉ dạy của quan tống tụ thì chắc có lẽ hai nước này đã đưa đến tình trạng chiến tranh máu đổ đầu rơi ảnh hưởng không tốt đến tính mạng của con người và tài sản nữa phải không quý vị vậy thì chúng ta hãy thực hiện theo gương hạnh của người xưa cũng như thực hành theo lời đức phật chỉ dạy tập hạnh tùy hỷ đi quý vị vui theo với cái việc làm của người ta để cho mình có phước cái công đức tùy hỷ ngang bằng với cái công đức mà bố thí cúng dường làm phước đó người ta làm mình cũng có tiền mình làm cho tôi tùy hỷ công đức nha chứ đừng có thấy người ta làm đó liếc người ta bằng nửa con mắt cái bà đó bà tưởng bà giàu dữ bà tưởng bà ngon dữ nhìn thấy cái mặt thấy ghét có nhiều lúc cái lòng đố kỵ nó khởi lên vậy đó nó hại chết mình quý vị Vậy thì trên thế gian này bao nhiêu người giàu có hơn mình Mà mình đều phiền não tức tối như vậy Mình sống an ổn được không? Tại sao mình không thấy người ta được mình vui Cái mình lúc nào mình cũng có được niềm vui Phải không quý vị? tập sống tùy hỷ và loại trừ cái loại thuốc độc thứ hai nó hại chết người đó là cái tâm đố kỵ cái tâm tật đố nó là một loại thuốc độc hại chết người đó chúng ta là người phật tử không đố kỵ với ai không ganh tị với ai mà luôn tùy hỷ vui theo với việc thành công với việc công đức của người được không quý vị dạ được xin chúc mừng quý vị loại thuốc độc thứ ba hại chết người đó là gì tính ngã mạn cứ nghĩ rằng mình hơn người ta giống như ông bà la môn này ông nói tại sao tôi có trình độ văn hóa như vậy nè tôi có tài năng tôi có kiến thức tôi giỏi giang hơn ông ta mà tôi lại nghèo hơn ông ta chúng ta để cho cái tâm ngã mạn đó nó hại chết mình nó giống như một liều thuốc độc vậy đó đức phật thường khuyên hàng đệ tử của mình rằng này các con dù cho các con có tài năng có giỏi giắng có hơn người nhưng các con cũng luôn luôn lấy cái sự khiêm cung khiêm hạ khiêm tốn làm đầu núi này cao còn có núi khác cao hơn mình giỏi còn có người khác giỏi hơn mình quý vị ơi luôn luôn lấy sự khiêm tốn khiêm hạ làm đầu và sự khiêm tốn khiêm hạ đó chính là cái thước đo của người tu nha chúng ta không thể nào lấy cái thời gian năm tháng mình tu mình ăn chay niệm phật đi chùa tu tập bao lâu đó mà tính công với phật mà quý vị phải lấy cái sự khiêm tốn khiêm hạ đó là cái thước đo của cái công đức tu hành đó cho nên lục tổ huệ năng trong pháp bảo đàn kinh ngài có nói muốn tu công đức dễ lắm không tốn tiền chúng ta vẫn tạo được công đức vô lượng vô biên trong tâm khiêm tốn đó là công ngoài hành lễ phép được gọi là đức đó quý vị công đức là vậy đó lễ phép tôn trọng tất cả mọi người và luôn hạ thấp cái bản ngã của mình xuống vì chúng ta biết rõ ràng mình chẳng là gì cả mình chỉ là những thứ rơm rác mà thôi Đừng nghĩ rằng tôi là cái ông này, tôi là cái bà kia Tôi tài năng, tôi giỏi giắng, tôi có đầy đủ mọi thứ vượt trội hơn người Chính vì cái tính ngã mạng đó nó hại chết mình đó quý vị càng cao danh vọng càng dày gian nan cái người trí đó họ không bao giờ ngã mạng cống cao mà người trí luôn hạ thấp mình xuống không phải chỉ đức phật chúng ta dạy những điều đó mà đối với tư tưởng của nho giáo đạo giáo đều chỉ dạy như vậy hết như khổng tử đã từng nói cái chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất lão tử lại bảo rằng đạo, lão tử là tu theo đạo giáo đó lại nói rằng người muốn đứng trước thiên hạ thì người đó phải đặt mình sau thiên hạ đức phật dạy chúng ta lúc nào cũng khiêm tốn khiêm hạ dù mình có tài năng có công đức bao nhiêu nhưng luôn luôn hạ thấp mình xuống dẹp trừ cái bản ngã qua một bên thì quý vị mới sống hạnh phúc an vui và sống ở nơi đâu cũng được mọi người quan nghênh tôn trọng bởi vì sự khiêm tốn khiêm hạ lễ phép cung kính đó là cái nhân để đắp nhân tâm đó quý vị được lòng người cũng ở từ cái đức tính khiêm tốn khiêm hạ mà ra không biết quý phật tử là những người nông dân sống mộng miền đồng bằng sông cửu long quanh năm suốt tháng là quý vị ruộng nương phải không ruộng rẫy nhưng mà quý vị có biết là cái đặc tính của cây lúa không lúa nó hay lắm nha khi mà nó mọc lên rồi nó trổ bông đó quý vị khi nó mọc lên thì nó dương mình cao ngẩng đầu cao cùng với trời đất nhưng mà lúc mà nó trổ bông lúa rồi thì cái cây lúa nó hay cái là nó gục cái đầu xuống chứ tại sao vậy nếu mà nó ngẩng cao đầu một, một cái ngọn gió thổi là ngã rạp hết à cho nên nó biết khôn lắm nó sợ ngã bứng gốc sao sợ ngã hết sao cho nên nó phải biết cách gục đầu xuống chút xíu thì chúng ta cũng vậy trong cuộc sống này quý vị muốn sống một đời sống bình an hạnh phúc đó quý vị phải biết cách cúi đầu đi quý vị cúi đầu có nghĩa là hạ khiêm hạ đừng có cho rằng mình là là cao là giỏi là tài mình giỏi có người khác giỏi hơn mình đó mình tài có người khác tài hơn mình mình giàu có người khác giàu hơn mình đẹp có người khác đẹp hơn đừng có ngã mạng cống cao cho là ta đây là trên hết thất bại nha quý vị đức phật nói người mà bị lòng ngã mạng á nó sai sử mình rồi thì lúc đó mình giống như người đang đứng trên cái đỉnh núi cao treo leo trên đó xuống không được đâu mà trèo cao thì lại té nó đau hơn nữa quý vị cho nên thôi hạ thấp mình xuống chút xíu đi hạ thấp xuống không có nghĩa là nhịn nhục chịu thua không có nhục đâu chính cái sự khiêm tôn khiêm hạ đó nó nâng cao cái phẩm hạnh của mình đó quý vị có một cái ngôi chùa tên gọi là long hổ long là rồng hổ là cọp các vị thiền sinh trong ngôi chùa đó mới vẽ bức tranh hình con rồng con cọp để biểu trưng cho cái khí thế tu tập nơi thiền viện của mình bức tranh được vẽ xong rồi nhưng các vị thiền sinh không bằng lòng bởi vì không biết nó có cái khuyết điểm nào mà chưa nhận ra chưa hoàn chỉnh ngay lúc đó có thiền sư vô đức viếng thăm ngôi thiền viện này các vị thiền sinh mới thỉnh cầu thiền sư vô đức ghé mắt nhìn vào bức tranh rồi chỉ điểm cho chúng con cái khuyết điểm ở chỗ nào để cho chúng chúng con đây sửa đổi lại cho nó hoàn thiện hơn để cho bức tranh nó đẹp hơn thiền sư vô đức nhìn vào cái đầu tiên ngài khen nha các ông vẽ tranh rất đẹp xanh tranh của các ông đây hình con rồng giống như rồng thật hình con cọp giống như rồng khọp cọp thật vậy đó nhưng các ông chỉ biết được hình tướng của rồng của cọp mà các ông không biết được đặc tính của rồng của cọp đây là cái chỗ khuyết điểm của các ông bức tranh của các ông vẽ rất khéo nhưng nó chỉ có một cái chỗ khuyết điểm là gì các ông không biết được đặc tánh của con rồng cho nên khi vẽ con rồng các ông chìa cái đầu của con rồng ra phía trước nhiều quá thì nó đâu có biểu trưng được cái khí thế dũng mãnh của con rồng đó vì con rồng ấy nó muốn bay cao bay xa thì cái đầu nó không có chìa ra phía trước nhiều vậy đâu con rồng đó nó phải thụt lùi cái đầu đó phía sau chút thì nó mới bay cao bay xa được còn con cọp các ông vẽ thì giống lắm nhưng mà cái đầu cái cổ của con cọp này ngỗng cao như thế này thì làm sao biểu trưng được cái khí thế của con cọp vì nếu con cọp nó muốn nhảy thật là cao nhảy cái sức nhảy nó bật mạnh xa thì con cọp đó trước khi nhảy nó phải thu mình lại và cái đầu của nó phải mọt xuống đất một chút xíu để lấy cái thế mà nhúng mình mà nhảy thì bước nhảy đó mới cao mới xa các ông vẽ cái cái cổ của con rồng thì chìa ra phía trước còn cái đầu của con cọp thì ngẩng cao lên cái chỗ này là cái chỗ khuyết điểm nè hạ thấp cái đầu con cọp xuống chút đi và cái cổ của con rồng đó thì đưa ra phía sau chút xíu đi nương nơi đây thiền sư vô đức mới dạy cho một bài học rằng nếu ừ. rồng muốn bay cao thì cổ của rồng phải thụt lùi ra phía sau nếu cọp muốn nhảy cao nhảy xa thì cái cọp cái đầu của cọp phải gục xuống một chút xíu cũng vậy nếu chúng ta muốn cho phẩm hạnh đạo đức của mình được bay cao được bay xa thì quý phật tử cần phải học cách khiêm hạ cúi đầu đi quý vị đừng để cho cái tâm cống cao ngã mạn nó hại chết mình nghe quý vị ngã mặn cống cao nó hại mình dữ lắm đó không ai ưa đâu đi đến đâu người ta nói cái ông này cũng ngã mặn cống cao không ai ưa phải không còn mình đi đến đâu mà mình biết khiêm cung mình lễ phép cúi đầu người ta nói người này đức tính đạo đức rất là tốt luôn lễ phép cung kính khiêm hạ đối với mọi người có một cái à, tiệm bánh ở bên Nhật Bản rất là nổi tiếng mà bây giờ đã trở thành tỷ phú giàu nhất ở đất nước Nhật Bản mà cái sự làm giàu sự thành công của ông ta là do đâu là do bài học mà ông nội của ông chủ này dạy lúc mà còn trẻ còn nhỏ đó ra tiệm bánh phụ tiếp ngày chủ nhật phụ tiếp cho ông mình ngay cửa tiệm bánh thì ngày hôm đó khách họ đi vào cửa tiệm họ mua bánh rất là đông mà người Nhật Bản á, họ ý thức lắm quý vị đi đâu họ cũng sắp hàng hết đó không có chen lấn thậm chí vào cửa hàng mua bánh họ cũng sắp hàng luôn đang sắp hàng vậy đó có cái ông ăn mặc dơ bẩn đi xin ăn ông cũng bước vô cái sắp hàng mua bánh vừa ông vừa vô thì mấy người kia họ lịch sự lắm nghe cái mùi hôi chịu nổi là họ rút họ đi ra rồi tiệm bánh đang đông cái ông này không có mặt là từ từ cái thưa đi ta nhường cho ông đó đứng luôn bởi vì đứng gần ông chịu nổi bởi mùi hôi của ông thấy như vậy thấy ông này ông ăn mặc dơ bẩn mộng vào cửa tiệm của mình khách đang đông giờ khách vắng đi rồi thưa đi rồi cái cháu nội của ông chủ tiệm mới bước ra định nắm áo của cái ông hành khách đó lôi ra khỏi tiệm mình nha nhưng mà ông ông chủ tiệm bánh là ông nội đó bước vô chụp tay đứa cháu nội kéo lại liền và ông bước đến ông cúi đầu xuống ông chào cái người hành khách đó và hỏi thưa ông ông cần gì cái ông này ông móc trong cái túi ông ra vài đồng cái ông nói tôi muốn mua cái bánh ngọt cái ông chỉ cái bánh ngọt đó ông chủ ông mới lấy tiền xong cái ông lấy cái bánh ngọt ông bỏ vào trong cái bọc cái ông trao cho ông trao cho cái người hành khất này ông nói thưa ông bánh của ông đây rồi xin cảm ơn ông lần khác hẹn gặp lại rồi cái ông hành khất ông đi mà ông nở một nụ cũng vui lắm tại vì nào giờ chưa ai mà chưa ai mà có một cái lời lẽ trình trọng đối với ông như vậy cho nên ông vui vẻ ông cúi đầu ông chào rồi ông đi ra cái đứa cháu nội nó mới bước đến nó nói ông nội nghĩ sao mà còn mời ông lần khác đến đây nữa vậy ông nội ông thấy từ khi ông ta có mặt trong cửa tiệm của mình là khách thưa dần hay không mà ông nội còn muốn quan nghênh chào đón ông lần nữa hồi nãy mà ông nội không chụp con lại là con nắm áo ông còn kéo ra rồi đó cái ông chủ tiệm bánh nói con con như vậy không phải rồi ông dạy con cái đạo lý làm người ở đời cũng như là cái đạo lý kinh doanh mua bán nè khách hàng là thượng đế mình phải có lòng tôn trọng cung kính người ta người ta đâu có xin mình đâu người ta đến đây mua bánh mua bánh tiếp mình mà mình là người mua bán người ta khách hàng đến mua mình phải coi người ta giống như là thượng đế vậy đó phải có lòng tôn trọng người ta mà nếu con khinh khi bất cứ một người nào thì con không thể nào thành công trong cuộc sống và con muốn có được cái phước cũng như cái yếu tố để dẫn đến sự thành công đó là sự khiêm tốn khiêm hạ và lễ phép đó con không khinh ai hết thì làm ăn mới được nha mới có phước nha và không khinh thường người nào hết để trong cái việc làm ăn này mình mới có được cái thiện cảm với nhiều người có nhiều khách hàng ủng hộ mình thì mình mới làm giàu được chứ rồi cái đứa cháu nội lãnh hội được cái lời dạy này từ đó về sao không dám khinh thường ai ai cũng tôn trọng cung kính lễ phép khiêm hạ mà bây giờ đã trở thành tỷ phú giàu nhất rồi quý vị đời cũng vậy mà đạo cũng vậy muốn thành công không thể nào thiếu đi yếu tố khiêm tốn và nói về phương diện đạo đức của người phật tử của người tu thì cái sự khiêm tốn khiêm hạ lại đứng đầu đó quý vị chúng ta lấy đây làm cái thước đo của sự tu hành đó mong sao quý phật tử đừng để cho cái loại thuốc độc thứ ba là cái gì tính ngã mạng nó hại chết mình nha quý vị loại trừ cái này mà luôn khiêm tốn khiêm hạ cung kính lễ phép với tất cả mọi người để tạo nên công đức quý vị ơi loại thuốc độc thứ tư hại chết người đó là cái đầu ngu si ngu si như thế nào đức phật của chúng ta đã phân biệt rõ giữa người trí và kẻ ngu ở trong kinh đức phật đề cập nha người ngu là cái người thiếu hiểu biết chính vì thiếu hiểu biết không hiểu biết được nhân quả không hiểu biết được xử lý cho nên cái kẻ ngu này thường hay suy nghĩ những điều xấu ác là cái thứ nhất cái thứ hai là nói những lời nói xấu ác cái thứ ba là làm những điều xấu ác đó là kẻ ngu vì thiếu hiểu biết không tin nhân quả không hiểu xử lý cho nên mới làm những điều ác nói những lời ác và nghĩ những điều xấu ác ba nghiệp xấu ác như vậy gọi là kẻ ngu còn ngược lại Đức Phật bảo rằng cái người trí đó là tin hiểu sâu sắc về nhân quả hiểu rõ đâu là thiện ác chánh tà chân ngụy phải quấy tốt xấu cho nên không nghĩ những điều ác không làm những điều ác và không nói những lời nói ác cái đó gọi là người trí rồi một triết gia ở tại thế gian ở châu âu triết gia người à, người đức ông ta có nói một câu nói như sau ông ta nói rằng trên thế gian này có ba hạng người ngu người ngu thứ nhất mà ông ta đề cập đây là biết những điều không đáng biết có những điều không đáng nên biết mà lại biết chứ đó là cái người ngu thứ nhất cái người ngu thứ hai là không biết không hiểu biết đối với những điều đáng biết đối với những điều đáng nên biết thì không hiểu biết còn đối với những điều không nên biết thì lại hiểu biết và cái người ngu thứ ba đó là hiểu biết không đúng với những điều nên biết rồi cũng có một cái câu nói của các bậc cổ nhân gửi gắm cho chúng ta về cái người ngu và kẻ trí như sau cái người ngu á, thì hay nói những cái mà mình biết còn cái người trí thì luôn biết những cái mà mình nói quý vị thấy sự so sánh giữa người trí và kẻ ngu ở chỗ nào cổ nhân nói rằng cái người ngu thì hay phô trương khoe khoang những hay nói những cái mình biết đó là kẻ ngu đó hay khoe khoang nhưng mà đối với một cái người trí thì luôn biết đối với những gì mà mình sắp nói cái đó gọi là người trí nghe quý vị vậy thì con mong sao tất cả quý phật tử có học phật rồi phải là những người có trí tuệ ta phải là người trí không thể là một kẻ ngu mà người trí đó là người có sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả hiểu rõ về sự lý đó quý vị thí dụ như trong cuộc sống đời thường có người nói tôi dốt muốn chết luôn rồi cứ nghĩ rằng mình là cái thứ ngu dốt không có đâu dốt chữ nhưng không phải là dốt về cái sự hiểu biết nghe chữ nghĩa thì họ không biết nhưng mà có những cái kinh nghiệm ở đời thì họ quá hiểu biết thì cái người này chưa thể gọi là không thể gọi là người ngu đâu họ có hiểu biết phân định được đâu là thiện đâu là ác đâu là điều phải đâu là điều trái đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm thì người đó là người trí chứ không phải là kẻ ngu còn có những người á, thì giỏi chữ có văn hóa tự xưng mình là có văn hóa giỏi chữ nghĩa nhưng mà lại không phân định được thiện ác chánh tà bất chấp thủ đoạn chỉ vụ lợi tự tư tự lợi cho bản thân mình mà hại người cái gọi kẻ đó mới gọi là kẻ ngu đối với mình chúng ta đừng để cho cái đầu ngu si đó nó hại chết mình vì ngu si lầm lạc giả mà mình chúng ta cho nó là thật sai trái xấu ác mà chúng ta cho đó là thiện là lành là đúng là phải cho nên giữa cuộc đời này bất chấp luôn có nhiều khi biết cái đó là sai là quấy mà vẫn bất chấp thủ đoạn kẻ này là từ mê đi vào trong mê nữa đó quý vị một người đã tối tâm rồi mà lại mù lòa mà lại còn đi trong bóng tối của đêm đen nữa thì làm sao không xa hầm sập hố chúng ta được đủ phước duyên sống giữa cõi đời trần tục này nhưng mà chúng ta có cơ duyên thân cận tam bảo gần gũi học hỏi chánh pháp hiểu đúng đắn về lời phật dạy phân định rõ ràng thế nào là thiện thế nào là ác phải không quý vị đó là quý vị hiểu biết đúng đắn về thiện ác và biết rõ về nhân về quả mình gieo nhân mình gặt quả mình gieo giống nào mình gặt hái quả báo đó trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu không có cái đạo lý quý vị gieo cái giống đắng mà nó lên trái ngọt cũng như không có cái đạo lý quý vị gieo giống ngọt mà nó lên trái đắng bao giờ cho nên nhờ cái sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả thiện ác chánh tà phải quấy đó chúng ta biết dừng lại những điều xấu ác không làm biết tích cực phát triển tăng trưởng những điều thiện lành cho nên quý vị mới sống một đời sống hạnh phúc an vui phải không còn chúng ta ngu si không biết về nhân về quả giống như ông bà la môn trong câu chuyện mà vừa rồi con kể đó ông đến ông nói với đức phật ông nói rằng cái kẻ đó thiếu văn hóa ngu dốt mà tại sao giàu hơn tôi cho nên tôi tức tôi thấy cuộc đời này bất công quá đức phật nói ông để cho cái đầu ngu si nó là một loại thuốc độc hại chết ông rồi vì ngu si cho nên ông không hiểu về nhân về quả đâu phải có văn hóa có học thức là giàu đâu mà đó là gì giàu là do cái phước đó quý vị ơi chúng ta phải hiểu về nhân quả giàu sang là do cái phước báo phước báo đó nó phát xuất từ đâu từ cái việc làm phước tu phước đó là bố thí cúng dường mới đem đến phước báo giàu sang cho nên quý vị phải hiểu rõ về nhân về quả như vậy có nhiều người nói sao tôi ờ, từ khi phát tâm tu học Phật pháp đến giờ sao tôi lòng ăn thất bại hoài rồi nói có phải là tôi tu như vậy rồi cái bị nghiệp nó đổ ra nghiệp gì mà đổ vậy chúng ta tu là để chuyển nghiệp là để hết nghiệp để dứt nghiệp để sạch nghiệp chứ tại sao tu mà đổ nghiệp sai rồi hiểu biết như vậy là sai rồi mà tu chuyển nghiệp chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không rồi đó theo lẽ chúng ta phải trả nặng hơn mà bây giờ mình biết tu học Phật pháp thì mình trả nhẹ rồi đó ví dụ như quý vị làm ăn thất bại theo quý vị nói tôi trả nhẹ rồi đó nghe chứ nếu không á, là cũng phải nghèo nàn bao nhiêu kiếp nhưng mà bây giờ mình biết ăn chay niệm phật đi chùa biết bố thí biết cúng dường cho nên làm ăn thất bại chút xíu thôi chứ nếu không là phải bị nghèo nàn bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa chúng ta phải hiểu nhân quả như vậy bằng phương cách tích cực chứ không thể nào nói sao nhân quả nó không công bằng chút xíu nào hết tôi làm tốt tôi làm hiền làm phải làm tốt mà tại sao tôi nghèo hoài còn cái bà đó bà ngu bà dốt bà có tài năng gì đâu đình sình đình sình vậy đó mà sao giàu hơn tôi tại vì chúng ta thiếu trí tuệ không nhận hiểu rõ ràng về nhân quả chứ hiểu rõ ràng về nhân quả thì quý phật tử sẽ không bao giờ không bao giờ khởi lên cái tâm nói rằng bất công quá đi người ăn không hết kẻ lần không ra không có bất công đâu đâu quý vị mà nhân quả xưa nay rất là công bằng nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng không có thiên vị ai đâu quý vị khi chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả là quý vị có trí tuệ mà có trí tuệ hiểu biết đúng đắn rồi thì mình làm chủ cuộc đời mình khổ hay vui không phải do ai đó đem đến gieo đắc cho mình những nỗi khổ niềm đau cũng không phải thần linh thượng đế nào ban tặng hạnh phúc phước báo cho mình mà đó là do chính mình là chủ nhân tạo tác ta gieo hạt giống nào ta gặt hái quả báo đó chẳng qua cái nhân tốt lành hiện đời quý vị mới vừa gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả thôi cũng giống như giống lúa vậy đó quý vị gieo xuống thì phải hai tháng rưỡi sau mới gặt hái trồng xoài thì vài năm nữa mới mới gặt hái kết quả hoặc là trồng những cái loại cây lâu năm khác thì còn phải dày dặn thời gian quý vị mới vừa gieo trồng cái quý vị đòi gặt hái liền làm sao có được chúng ta phải tin hiểu nhân quả nó thông cả ba đời và nhân phải đủ duyên mới trở thành quả quý vị ơi người đó là người có trí tuệ đó nha còn nếu mà chúng ta ngu si rồi cái không hiểu về nhân về quả rồi không có phân biệt được đâu là phải là quấy là tốt là xấu là sự là lý rồi cái có khi chấp sự mà bỏ lý hoặc có chấp lý mà bỏ sự đều là một dạng ngu si hết quý vị còn người mà có trí tuệ thì thông suốt cả sự và lẫn lý hiểu rõ về nhân về quả thế nào là thiện là ác chúng ta hiểu rõ hết và nên làm chủ cuộc đời mình biết gieo trồng cái nhân tốt lành để tự bản thân của chúng ta hưởng kết quả hạnh phúc an vui còn quý vị gieo trồng cái nhân xấu ác tự mình phải chịu quả báo không cần phải hỏi ai đâu quý vị thiện ác đáo đầu chung hữu báo chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thiện ác rốt cuộc cũng đưa đến quả báo chẳng qua nó đến sớm đến muộn mà thôi và muốn biết được cái nhân đời trước thì quý vị nhìn vào cái quả hiện tại muốn biết được cái kết quả ở tương lai quý vị nhìn vào cái nhân hiện tại mình đang gieo trồng đây dục tri tìm thế nhân kim sinh họ giả thị yếu tri lai thế quả kim sinh tác giả thị kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ kiếp này xem hiện có hưởng gì kiếp sau quả báo là chi hãy xem hiện tại những khi nói làm đâu quý vị loại trừ cái ờ, thứ thuốc độc mà loại thức độc thứ tư này đó là sự ngu si từ cái sự ngu si mê lầm vọng chấp đó mà nó tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên trong ba thứ độc hại là tham sân và si á, thì si nó nặng nó nghe quý vị si nó là căn bản vì si mê vọng chấp không biết cho nên chúng ta mới tham lam chứ mình biết mình đâu có tham chi trần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thì tham lam vơ vét được lợi ích gì nhắm mắt xuôi tay của trần ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng phải không là nếu chúng ta hiểu rõ được rồi có trí tuệ hiểu rõ cái xả thí buông xả một cách trọn vẹn luôn quý vị cho nên chúng ta phải loại trừ cái loại cái thứ thuốc độc mà gọi là cái đầu ngu si nó là cái cội gốc để tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp đó loại thuốc độc này nó hại chết người nha đức phật đã từng dạy trong kinh pháp cú nha nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc quan vu nỗi khổ của ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh chưa gọi là khổ ngu si không biết lối đi đó là khổ nhất đó quý vị Bây giờ quý vị có đủ duyên nghe học chánh pháp Hiểu biết được lời Phật dạy tinh sâu nhân quả Không có khổ đâu Mà phải nói rằng hạnh phúc nhất đó Hạnh phúc giữa cuộc đời này Đó là sự biết tu học Phật Pháp đó quý vị Vì vậy Đức Phật mới nói là Loại thuốc độc thứ tư Đó là cái đầu ngu si Nó hại chết người Chúng ta muốn cho mình không còn ngu si đần độn vô minh lầm chấp nữa thì có hai điều kiện để phát triển trí tuệ điều kiện thứ nhất thân cận thiện tri thức điều kiện thứ hai thính văn pháp âm nhờ gần gũi các bậc thầy lành để nghe học chánh pháp cho nên trí tuệ của chúng ta phát triển và với ánh sáng của trí tuệ sẽ soi sáng tư duy soi sáng hành động soi sáng cho từng lời nói hành nghiệp của chúng ta dựa trên ba cơ sở thân khẩu và ý mà được ánh sáng trí tuệ soi chiếu vào rồi thì tất cả những hành nghiệp của thân của khẩu của ý hoàn toàn thánh thiện đem lại lợi ích an vui cho mình cho người trong hiện tại và cả tương lai đó quý vị loại thuốc độc thứ năm hại chết người đó là ý hẹp hòi cái ý của mình hẹp hòi tức là cái tâm ý của mình nó nhỏ hẹp quá đâu quý phật tử nghĩ coi với một cái bản tâm với cái ý mà nhỏ hẹp đó dung chứa ai được phải không quý vị nhìn bồ tát di lặc tại sao ngài có cái bụng quá to như vậy tại sao vậy quý vị bởi vì bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ lòng từ thường xả xả những điều khó xả ở thế gian bởi vì ngài có một cái tấm lòng bao dung cho nên tha thứ hết cho nên ngài sống rất là quan hệ có một cái nụ cười tươi còn mình cái tâm ý của mình quá hẹp hòi cho nên mình không có được nụ cười giống như bồ tát di lạc đâu mà ngày nào cái mặt cũng chầm dầm chừng bự tại vì tâm ý quá hẹp hòi mở rộng cõi lòng của mình ra phát tâm quảng đại đi quý vị cũng đồng thời là một con người nha cũng đồng thời là một chúng sanh nhưng mà xin thưa với quý vị nha có người thì tâm lượng quá hẹp hòi nhưng mà có người thì tâm lượng quá là rộng lớn có đúng vậy không có ông cư sĩ ông đến ông gặp thiền sư vô đức cái ông nói hòa thượng ơi sao đồng thời là một con người với nhau mà người thì tâm lượng rộng lớn người tâm lượng hẹp hòi vậy cái thiền sư vô đức nói vậy thì bây giờ nha ông ngồi lại đi cái ông nhắm mắt lại ông nhắm mắt lại rồi ông vẽ cho tôi ông lấy cái tâm của ông á ông dùng cái tâm của ông đừng mượn cái tâm của ai nha ông dùng một cái tâm của ông để ông vẽ cho tôi một cái tòa nhà thật là lớn cao rộng thử coi được không tức vẽ có nghĩa là ngồi tưởng á dùng cái tâm của mình để tưởng ra một cái tòa nhà rộng lớn cái ông nhắm mắt lại cái ông tưởng xong rồi ông nói rồi con tưởng xong rồi thiền sư vô đức mới nói bây giờ ông cũng vận dụng cái tâm của ông đó nha đừng mượn cái của ai nữa hết mà cũng đừng chia cắt cái tâm đó ra nữa dùng toàn bộ cái tâm đó để ông vẽ một hạt bụi nhỏ thử thôi cái nhắm mắt lại cái ông tưởng cái nói cũng xong rồi thiền sư vô đức nói hồi nãy ông tưởng ra một cái tòa nhà rộng lớn như vậy là ông chỉ lấy một cái tâm của ông hay là ông có mượn cái tâm của ai để vẽ ra không cái ông cư sĩ này ông nói ông chỉ vận dụng cũng cái tâm của ông thôi còn lúc mà tôi kêu ông á, vẽ một cái hạt bụi nhỏ thì ông dùng toàn bộ tâm ông hay là một ông chia cắt ra một bộ phận nào nhỏ ông nói ông cũng dùng toàn bộ tâm ông thiền sư vô đức nói ông thấy không đồng thời là cái tâm của ông đó chứ không phải ai khác hết mà lúc lớn lúc nhỏ thì đừng nói phàm phu chúng sanh ở giữa thế gian này người tâm lượng rộng lớn người tâm lượng nhỏ hẹp đó là chuyện thường thôi nhưng mà người biết tu học Phật Pháp thì phải mở rộng cái tâm của mình ra tâm lượng cho thật rộng lớn đi Thì mới có thể dung chứa được tất cả Vì tâm của chúng ta đây tâm bao thái hư lượng châu xa giới Cái tâm lượng của tất cả chúng ta bản thể của nó vốn thật là tâm bao trùm cả thái hư cả hư không và cái lượng châu xa giới là nó chứa đựng cả tâm thiên đại thiên thế giới luôn đó nhưng mà tại vì mình không biết phát triển cái tâm của mình để cho nó quá nhỏ hẹp đi cái ích kỷ với vị cái gì mà lợi cho tôi thì tôi làm mà cái gì mà nó không có lợi cho tôi chứ đừng nói hại không lợi cho tôi thôi không dám đâu làm gì tôi bỏ công sức ra để làm cái mà không có lợi ích cho bản thân mình lúc nào chúng ta cũng tự tư tự lợi nghĩ đến cái lợi ích của mình quý vị học cái nền giáo dục của Phật giáo chúng ta Đức Phật là một cái bậc thầy vĩ đại là một nhà giáo dục vĩ đại Ngài dạy cho nhân loại, cho con người, cho chúng sinh, cho đệ tử của mình đó Một cái đạo đức căn bản đó là gì? Thưa quý vị Là cái tâm rộng lớn ra sống ở nơi nào cũng đem lại lợi ích cho tha nhân và trong kinh tạng nikaya đức phật đã nêu lên sự có mặt của ngài trên cuộc đời này ngài xuất hiện trên cuộc đời này vì lợi ích vì an lạc cho chúng sanh cho loài người cho chư thiên mà ngài xuất hiện ra đời đó quý vị chúng ta là con của phật mở rộng cái tâm không có hẹp hòi sống ở đâu cũng đem lại, lợi ích cho tất cả chúng sanh đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình rồi đó quý vị mình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu và nếu quý vị sống mà làm lợi lạc cho tha nhân ban tặng niềm vui hạnh phúc cho mọi người thì cuộc đời này không bao giờ dông phụ mình đâu quý vị ơi chúng ta đừng nói tôi đâu có ngu gì mà tôi chịu thiệt thòi để đem lại lợi cho người ta mà bản thân mình không có lợi cái đó không có ngu mà đó là người khôn người trí đó quý vị vì chúng ta tạo phước thì mình hưởng không có ai chiếm đoạt chiếm hữu lấy cái phước đó của mình không ai cướp được đâu tự mình tạo tự mình hưởng thôi và mình đã gieo trồng cái nhân đó rồi thì nó cái quả nó như vậy không có sai đâu quý vị cho nên mở rộng cõi lòng ra đừng ích kỷ hẹp hòi và để kết thúc cái phần thứ năm loại thuốc độc đó là ý hẹp hòi đây con xin mạng phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện câu chuyện đó là có một cái chuyến tàu đưa người ta đi đến một cái bến đổ mà ai cũng muốn mong muốn đến cái bến đổ đó hết và bến đổ đó tạm gọi là bến đổ bình yên con tàu này lăn bánh vận chuyển đưa người ta đi tới bến độ bình yên những hành khách mua vé trên con tàu đó rồi thì đều chấp nhận một cái quy lệ của con tàu này là con tàu này tất cả mọi người bước chân đến mà muốn đi đến cửa khẩu đó, qua nơi cái cửa khẩu đó thì chỉ đi một mình không mang theo cái thứ gì được đâu ai chấp nhận đi trên con tàu này thì cái điểm đến cuối cùng đó chỉ đi một mình không mang được cái gì đâu nha biết được điều này rồi đó là cái quy lệ của con tàu của chuyến của chuyến tàu đó vậy mà những hành khách mua vé thì bước lên con tàu đó rồi thì con tạm phân ra có ba loại hành khách loại hành khách thứ nhất chủ trương ích kỷ hẹp hòi cho nên họ nói rằng cả đời mình cực khổ quá mà cái này là của mình mà cho nên mình phải mang theo người đau của đó Tuy biết rằng đến cửa khẩu cũng phải bỏ lại hết Nhưng mà người đâu của tôi mà tôi phải mang theo thôi Tới đó rồi không cho tính sao Nhưng mà bây giờ tôi phải mang theo Cho nên cuộc hành trình của họ chủ trương ích kỷ hẹp hòi Chỉ nhận chứ mà không cho ai gì hết Trên cuộc hành trình của họ đi á, Ai cho gì họ cũng dơ dét họ lấy hết à Nhưng mà nói cho ai thì không dám đâu Do đó họ phát, họ quải, họ mang, họ gánh, họ đeo rất là nhiều rồi cái loại hành khách thứ hai họ chủ trương sòng phẳng 50 50 bánh ít đi bánh quy lại ai cho tôi tôi tặng lại cái khác ai chơi xấu tôi tôi chơi xấu lại cho nên trong cái lộ trình của họ đi họ cho đi cũng có họ nhận lại cũng có nhưng mà nó vừa phải thôi cũng không giống như cái loại hành khách thứ nhất còn cái loại hành khách thứ ba biết rõ đến đó cũng phải bỏ ráo hết rồi vậy mình mang mình quải mình sách mình gánh để làm cái gì cho nó nặng bây giờ mình đi không đi ai xin gì nè không phải của tôi đâu tôi cho hết đó nhận gì xin gì họ cho hết và họ không cần nhận lại cái gì hết tại vì đến đó cũng phải bỏ lại thôi thì xin hỏi quý vị khi con tàu này đưa ba hạng hành khách đó đến nơi bến đổ đến nơi cửa khẩu đó rồi thì cái quy lệ của cái cửa khẩu này là chỉ đi một mình không mang theo được thứ gì ba loại hành khách đó thì loại hành khách nào đi ngon ngọt trơn lọt dễ dàng nhất quý vị hành khách thứ ba quý vị quyết định là phải hành khách thứ ba đi dễ dàng ngon ngọt phải không vậy thì chúng ta đang thực hiện một cuộc hành trình và chính ta là những người hành khách mua vé lên cuộc hành trình ta có mặt trên cuộc đời này thì cái điểm đến cuối cùng của tất cả chúng ta đó là cửa tử mà khi đi đến cửa tử rồi nhắm mắt xuôi tay có mang theo được thứ gì hay không quý vị không chúng đây là cái quy luật đó nha đến đó cũng phải bỏ hết à biết là bỏ hết nhưng mà bây giờ dẫn giác dẫn quải vẫn gánh vẫn mang có phải mình giống loại hành khách thứ nhất không chẳng những như vậy mà còn ích kỷ nữa chứ còn hẹp hòi nữa chứ cái gì của người ta thì mình thu mình tóm đã đem về cho phần mình nhưng mà của mình thì một cách một xu cũng chẳng dám cho ra mình giống như loại hành khách thứ nhất rồi phải không nhưng mà đến đó cũng phải bỏ lại thôi mà còn xét kỹ lưỡng giác nhiều quá thôi ở lại đây đi để kiểm tra nữa rồi còn còn một số người thì sòng phẳng 50 50 thì tốt với tôi thì tôi tốt lại chơi xấu tôi tôi chơi xấu lại tặng cho tôi món quà tôi tặng lại món khác thì đó là hạng người thứ hai thì cũng có khi ai tốt mình mình tốt lại nhưng mà chơi xấu với mình thì mình xấu lại thì mình với họ có khác gì đâu quý vị thôi chúng ta cũng không là hạng thứ hai mà phải là hạng hành khách thứ ba rốt ráo xả hết của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về về qua cái bài học ngày hôm nay Đức Phật dạy chúng ta năm loại thuốc độc hại người Xin nhắc lại Loại thuốc độc thứ nhất lòng tham lam Mà muốn chuyển hóa lòng tham lam này Thì quý Phật tử cần phải ít muốn biết đủ Phải không? Và đối trị nó bằng cách xả thí nữa chứ Cho đi là trị cái lòng tham đó Rồi cái loại thuốc độc thứ hai hại chết người Đó chính là cái tâm tật đố mà muốn chuyển hóa được cái tâm tật đố đó quý vị thực hiện theo lời Phật dạy tu cái hạnh tùy hỷ công đức vui theo với công đức của người vui theo với sự thành tựu thành công của người rồi loại thuốc độc thứ ba hại chết người đó là cái tính ngã mạng mà muốn đối trị với cái tính ngã mạng này thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng quán niệm mình chẳng là gì cả đừng cho mình là cao là quý mà mình chỉ là một hoạt bụi hạt cát hay nói một cách khác đối với các bậc thánh hiền ta chỉ là những thứ rác rến mà thôi quý vị đừng có đưa cái bản ngã mình cao quá và luôn tu học cái hạnh khiêm tốn khiêm hạ loại thuốc độc thứ tư đó chính là cái đầu ngu si thiếu hiểu biết hoặc là hiểu biết sai lầm thì bây giờ chúng ta muốn muốn chuyển hóa cái này thì quý Phật tử thường xuyên đến chùa gần gũi các bậc thiện tri thức nghe học chánh pháp để hiểu biết đúng đắn qua lời Phật dạy tin hiểu sâu sắc về nhân quả và hiểu rõ sự lý chánh tà thiện ác phải quấy có được chánh kiến nghe quý vị rồi quý Phật tử nên biết cái loại thuốc độc thứ năm đó là cái ý hẹp hòi tâm ý hẹp hòi đó bây giờ để chuyển hóa cái tâm ý hẹp hòi thì quý phật tử mở rộng cõi lòng của mình ra xả hết buông xả hết đi quý vị phát bồ đề tâm cho đi tất cả và không cần đòi hỏi nhận lại cái gì cho một cách vô điều kiện gọi là bố thí ba la mật thì đời sống hiện tại quý vị thân khỏe nè tâm an lạc và phước huệ của mình mỗi ngày một được trang nghiêm sở nguyện tỳ tâm và sở cầu sẽ được như ý kính chúc cho quý vị tránh xa được năm loại thuốc độc hại chết người kia và tăng trưởng cho mình những chất liệu dinh dưỡng cao quý mà chúng ta đã nghe học trong chủ đề ngày hôm nay qua lời Phật dạy đó là những cái chất liệu dinh dưỡng cao quý nó có công năng chuyển hóa những loại độc dược đó để đời sống hiện tại và tương lai chúng ta luôn sống trong niềm hạnh phúc và an lạc giải thoát a di đà phật a di đà phật con xin trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồng hướng nguyện để em không ờ, được này ờ, hứa ca đà đề